Theo định đến cho các bạn xem một số bếp với uh, kiểu dáng đa dạng và những mức giá khác nhau để các bạn có thể tham khảo thử. Ở đây thì uh, bếp số 1 Osakaga 210H050. Bếp này có giá 7 triệu. Số 2 Rinnai S660 VCTS giá 5,5 triệu. Số 3 Rinnai S630 VCTS Bếp này có giá là 4,8 triệu 4,8 triệu Bếp có mặt kính full inox Số 4 Paloma BA39 BR Giá 2,4 triệu Số 5 Paloma BAN39VL giá 2,2 triệu số 6 Haman bếp này thương hiệu là Haman bếp có giá là 2,5 triệu bếp mặt kính số 7 Rinai e RTE62VC TNB bếp này có giá 7 triệu số 8 Rinnai S65VGAS bếp này có giá 4,8 triệu bếp mặt kính full inox số 9 là Rinnai KG66 1C EGR Đây, bếp này có giá là 2,2 triệu và bếp số 20 bếp này có ờ, số series của nó là DCW e 360WAR bếp này giá là 4,7 triệu ở đây còn có bếp số 13 Paloma e IC330 SBR bếp có giá là 2,2 triệu số 14

2,4 triệu số 17 Rinnai N TM56BL 2,2 triệu số 18 Rinnai KGM563DEG giá 2,3 triệu và số 19 IC330SBR giá 1,8 triệu đó là một số bếp với những ờ, kiểu dáng mức giá khác nhau nếu mà các bạn quan tâm muốn sở hữu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào nhân viên bán hàng của shop để có thể được ờ, xem hình và tư vấn thêm chi tiết hơn bây giờ thì tôi sẽ test thử cho các bạn xem một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa nhập luôn đây tôi sẽ test thử cho các bạn xem cái bếp này luôn bếp này có thương hiệu là Paloma đây bếp có số mã số series là IC 330 SBR luôn bếp này có 6 máy số cuối để bảo hành là 908 324 bây giờ tôi sẽ mở nắp ra cho các bạn xem phía bên trong đây là phía bên trong của bếp đây tiếp theo là tôi cũng sẽ đóng nắp lại test những cái tính năng của bếp để các bạn xem thử bếp này có mặt bếp là mặt men này bếp này có mặt bếp và mặt len nè mặt bếp này thì khi mà các bạn sử dụng đó, dầu mỡ nó có bắn ra thì chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chùi rửa bếp có linh kiện đầy đủ gồm có nắp khói đây là một cặp kiềng đấy ngoài ra đối với dòng bếp này thì nó cũng sử dụng đầu chia lửa làm bằng đồng nguyên khối nè phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được chúng tôi bọc lưới cẩn thận để phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện bây giờ tôi sẽ thử bật led lên trong hộp nướng thì cũng có mâm nướng và vị nướng vị nướng được làm từ inox đây cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ thử cái tính năng đầu tiên của bếp cho các bạn xem là tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi dễ thổi hơn từ 5 cho đến 7 giây khi que cảm biến đồng này của bếp nó cảm nhận được tín hiệu tắt lửa thì nó sẽ tự động nó khóa ga có một số nơi bán khác á, hay quảng cáo đây là cái tính năng chống trào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 bếp này á, nó là một dòng bếp ga của nội địa nhật vì thế nó sẽ hao pin hơn bếp ga của việt nam khi mà các bạn sử dụng các bạn để ý á, bếp nó có những cái que cảm biến nè giúp giúp uh, giúp cho nó có thể đóng mở khóa ga tự động cũng như á, khi mà chúng ta sử dụng một bếp những bếp còn lại nó cũng sẽ đều đánh lửa theo mục đích của bếp có hoạt động như vậy là để đốt cháy cái lượng ga thừa ga rò rỉ trong trường hợp bếp nó bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong nên bếp này nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam nhưng mà nhờ những cái tính năng như vậy á, thì bếp này nó khi mà các bạn sử dụng nó sẽ an toàn và tiết kiệm hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều tại vì trung bình một tháng một cái bếp ga như thế này nó có thể tiết kiệm cho các bạn khoảng từ 25 cho đến 30 phần trăm cái số tiền chúng ta sử dụng ga khi mà các bạn sử dụng so với các bạn khi mà các bạn sử dụng bếp ga của Việt Nam thực tế gia đình của tôi sử dụng thì ờ, một cái bếp ga như thế này một ngày nấu ăn hai lần bốn người ăn thì một bình ga giá 320 ngàn thì có thể sử dụng lên tới 2 à, tháng 2 tháng rưỡi rất là tiết kiệm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 để sử dụng cái pin sạc này á, thì các bạn kéo hộp pin ở vị trí này ra bếp này sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc sẽ không thể nào lắp vừa vào được do nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài cho nó chúng tôi có kèm theo cho các bạn một cái thanh liều xa thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng cực dương này và dấu trừ là cực âm ở cực dương sẽ có một cái lỗ nhỏ chúng ta móc cái lò xo vào cái lỗ nhỏ đó cho nó cố định nó như thế này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 rang ở bên phía tay phải đây nè tại vì như tôi giới thiệu bếp có hai cái quẹt que cảm biến thông minh này và đa số những cái dòng bếp ga nội địa nhật đều có hai cái que cảm biến thông minh này nó sẽ giới hạn nhiệt độ ở 250 độ nó sẽ khóa ga để cho an toàn thì đối với bếp này thì nó có chức năng rang các bạn muốn rang thì các bạn bật bếp lên và bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bếp báo hiệu thì bếp thì que cảm biến của nó sẽ tự động tăng mức hẹn của nó từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao không lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa còn đối với ờ, những cái dòng bếp ga khác nó không có chức năng rang này thì rẻ hơn khuyến mãi có ờ, hỗ trợ lắp đặt ờ, cho các bạn vào bếp để các bạn có thể sử dụng chức năng rang, rang thoải mái thì cái chi tiết này nếu mà các bạn muốn biết thêm chi tiết thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp vào nhân viên bán hàng của shop để nhân viên bán hàng hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn đối với tất cả các dòng bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi đều có thể rang hết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 Ngoài ra khi mà khách hàng mua bếp ga nội địa Nhật á, thường hay gặp vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không có ổn định làm cho ngọn lửa khi mà sử dụng nó không có được xanh đẹp như thế này mà nó lại bị đỏ. Thì 90% nguyên nhân cái đó là do cái van ga chúng ta sử dụng không phù hợp. Thì ở đây cái van ga chúng tôi cảm thấy sử dụng phù hợp với bếp ga nội địa Nhật là van ga Namilus NA345SVN này. Giá chúng tôi bán hỗ trợ các bạn là 130 000 Đó là chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng kèm với bếp